Xin chào mọi người, mình là Poseidon và rất vui khi được gặp mọi người trong cái clip về nhận định thị trường vào cuối tuần. Thì à, như mọi người đã biết thì tuần trước là chúng ta đã cùng nhau uh, chứng kiến một cái đợt gọi là sụp đổ khá là mạnh mẽ của thị trường uh, thì nó liên quan đến cái sự kiện đó là FTX uh, bị phá sản và cùng với đó là kéo theo rất là nhiều các cái tổ chức và các cái quỹ đầu tư bị ảnh hưởng thì uh, À, trong tuần trước thì chúng ta sẽ cùng nhau review lại à, cái cái à, nhận định thị trường của tuần trước ha. Thì tuần trước chúng ta chỉ có nhận định thị trường là thiên hướng đó là sideways sau cái sự sụp đổ. Thì trên thực tế thì giá ở trong cái khung ngày và khung 4 giờ thì mọi người có thể thấy là nó đã thể hiện được cái sự sideways đó. Trong cái range giá là từ 16.200 cho đến 18.000. Thì à, mình đang mở trên cái màn hình của mình đó, đó là cái biểu đồ Bitcoin khung ngày. Thì à, anh em có thể thấy là những cái nến trong à, nguyên tuần trước những cái ngày tuần trước thì nó đa phần nó ở dạng đó là doji với cái vùng à, bóng nến hai bóng nến trên và bóng nến dưới thì nó tương đối là nhỏ và cái thân nến thì hầu như là không có thân nến thì cái dạng nến như thế này nó đã thể hiện rằng lực bán và lực mua hiện tại nó đang khá là cân bằng và chính vì vậy thì tuần trước là chúng ta đa phần là đứng ngoài và quan sát thị trường chứ sẽ không có những cái kèo trade nào nó mang tính gọi là uh, có cái có cái lợi nhuận tốt cả thì ờ, có một cái À, trong tuần trước thì mình chỉ cho anh em một cái signal duy nhất đó là liên quan đến cái ờ, token đó là DIDX thì anh em có thể uh, quan sát ha để mình uh, mình mở cái chat DIDX ra thì cái uh, DIDX thì sở dĩ mà mình con cái kèo này là bởi vì uh, liên quan đến FTX ấy, là một cái sàn tập trung thì nó đã gây gọi là một cái uh, sụp đổ và sử dụng sai cái tiền của người dùng chính vì vậy đây là đang được FOMO khá là nhiều bởi vì đây là một cái sàn phái sinh phi tập trung và người dùng hoàn toàn tự quản lý tài sản của họ trên các cái ví um, on-chain chính vì vậy thì mình đã count anh em uh, long DEDIT khi mà giá nó điều chỉnh thì uh, anh em đợi một chút mình mở cái uh, biểu đồ ra ha thì đây là một cái lệnh trade mà lợi nhuận nó khá là tốt đây anh em có thể thấy là trong tuần trước khi mà DEDIT uh, đạt cái vùng là 2.5 á, thì mình có call một cái lệnh là mua khi mà giá điều chỉnh về khoảng từ 2 đến 2.1 thì sau đó cái biên lợi nhuận chúng ta đạt được là cũng từ 15 cho đến 25% thì đây là cái kèo trade duy nhất có lợi nhuận trong tuần trước của Coin Trading rồi tiếp tục quay về câu chuyện nhận định thị trường tuần này thì sao thì ờ, như thường lệ chúng ta sẽ bắt đầu với khung tuần thì khung tuần nếu như hôm nay là chủ nhật và 7 giờ sáng mai thì nến khung tuần nó sẽ đóng thì anh em có thể thấy là sau một cây nến giảm rất là mạnh của tuần à, trước á, từ à, vùng à, hơn 21.000 về cho đến 16.000 thì cái nến tuần tuần này nó đang đóng ở cái dạng đó là màu xanh tức là có lực mua tuy nhiên lực mua này khá là yếu đúng không ạ thân nến rất là nhỏ và như mình đã nói nếu mà chúng ta phóng nhỏ ra trong các khung thời gian nhỏ hơn là khung ngày và khung 4 giờ thì đây chỉ là cái sự sideways cái sự sideways này theo mình nó có thể kéo dài trong tuần sau bởi vì uh, hai ngày lễ của tuần sau là cuối tuần sau thì Mỹ sẽ bước vào cái lễ gọi là kỳ nghỉ lễ tạ ơn chính vì vậy thì theo mình là sẽ không có cái động lực nào để cho Bitcoin nó phá vỡ cái nền giá này thì nếu như anh em vẫn muốn trading trong cái thời gian này thì anh em có thể lựa chọn cái phương pháp đó là trade trong một cái range giá tức là chúng ta kênh mua ở các cái vùng support của cái vùng sideways và bán ở các cái vùng uh, resistance tức là kháng cự của cái vùng sideways thì mình thiên theo cái plan short hơn tại vì uh, hầu như mọi cái tin tức ở trên thị trường hiện tại nó đang khá là xấu cho cho crypto thì uh, anh em có thể đợi giá nó quay trở lại uh, từ vùng 17 năm cho đến khoảng 18.000 và hình thành lên những cái setup bán như là hai định thì chúng ta có thể entry short ha thì đây là một cái plan scalping mà anh em có thể nghiên cứu để vào lệnh trong tuần sau rồi chúng ta sẽ nói thêm một chút về Bitcoin Dominant thì um, Bitcoin dominant hiện tại trong cung tuần ha Bitcoin dominant thì thường chúng ta chỉ quan tâm đến dài hạn thôi thì nó đang ở một cái ngưỡng gọi là hỗ trợ hỗ trợ trong khá là nhiều lần rồi thì đang ở cái ngưỡng gọi là hơn 40 phần trăm thì nếu như thời gian tới Bitcoin nó đi đúng như nhận định trong dài hạn của chúng ta tức là còn có thể đâm tiếp về cái vùng là 12 đến 13 nghìn thì ờ, theo mình thì Bitcoin dominant ở đây nó sẽ bật tăng lý do là khi Bitcoin giảm thì đa phần dòng tiền từ các cái quay hay là các quỹ đầu tư thì người ta sẽ bắt đáy Bitcoin trước thay vì là sự à, đổ vào altcoin thì chính vì vậy Bitcoin trong thời gian tới nhận định của mình nó sẽ bật lên từ vùng hỗ trợ này đạt mức khoảng 50% sau đó tạo ra các cái mô hình uh, à, fail breakout và giảm thì anh em có thể thấy trên biểu đồ thì khi mà Bitcoin dominant này giảm thì đó chính là thời điểm mà altcoin season nó có thể xảy ra thì cái điều này nó có thể xảy ra vào khoảng đầu đầu năm sau đầu năm 2023 thì đây là cái thời điểm mà anh em mới nên tập trung để chúng ta mua altcoin rồi ok còn về um, altcoin mà nó gọi là nó có khả năng nó nó pump mạnh trong cái uh, thời gian tới á, thì uh, trước đây mọi người nói khá nhiều về CHZ và DXX nhưng mà theo mình thì uh, ờ, DXX, sau cái uh, tín hiệu trade tuần trước thì hiện tại chúng ta không nên mua nữa và tương tự như vậy CHZ cũng vậy tại vì lý do là CHZ thì nó pump chủ yếu là nhiều cái tin uh, liên quan đến Gold Cup thôi và bây giờ khi mà Gold Cup nó đã gần tới rồi thì theo mình là không nên chúng ta không nên mua vào CHS tại thời điểm này nữa thì à, mình có quan sát khá nhiều altcoin và mình thấy là có một altcoin đang tích lũy khá là tốt thì à, dĩ nhiên cái sự sideways này nó có thể kéo theo đó là bùng nổ theo hai hướng là pump hoặc dump nhưng mà uh, cá nhân mình thì mình thấy dòng tiền nó đang tích lũy mua vào cái đồng altcoin này đó là people thì uh, riêng people anh em có thể uh, kênh mua dài hạn nhé cái này chúng ta phải đợi thôi tại vì nó đang ở giữa một cái range giá nó nó không tốt cho chúng ta mua thì chúng ta có thể đợi nó quay trở về cái vùng 0.013 đến 0.015 thì chúng ta có thể entry mua spot và chúng ta hold thì um, đây là một cái, cái cái kèo mà mình nghĩ là anh em nên cân nhắc tại vì uh, dĩ nhiên trong sideways chúng ta chưa biết rõ xu hướng tuy nhiên khi mà nó về cái vùng hỗ trợ giá này này thì ví dụ trong trường hợp là chúng ta có stop loss thì cái stop loss chúng ta rất là ngắn và cái cái cái uh, tỷ lệ risk and reward chúng ta khá là tốt cho cái kèo này thì đây là cái tín hiệu mà anh em có thể set alert ha anh em có thể set alert cho giá people quay trở lại cái vùng 0.013 0.015 thì anh em có thể entry một spot rồi thì ờ, còn những cái tín hiệu khác và những cái cập nhật khác thì ờ, mình sẽ thường xuyên mình post lên ờ, custom Trading chính vì vậy anh em đừng quên là follow custom Trading để mà uh, bắt kịp những cái xu hướng của thị trường um, phần tiếp theo thì mình sẽ điểm qua một chút về những cái tin tức vĩ mô thì uh, Uh, có nhiều người dự đoán đó là trong cái tháng 12 sau á, thì Fed cái khả năng tăng lãi của Fed là nó chỉ là 0.5% thì ờ, thực tế thì um, cái này rất khó để mà chúng ta nhận định chính xác được bởi vì uh, như anh em thấy mặc dù Fed đã tăng lãi rất là nhiều tuy nhiên là cái lạm phát nó vẫn chưa được cải thiện một cái triệt để chính vì vậy là uh, chính bản thân cái uh, Fed người ta khi mà người ta đưa ra nhận định thì người ta cũng thừa nhận là người ta đã đang vẫn đang gặp khó khăn trong cái công công cuộc gọi là điều chỉnh cái à, lạm phát và có thể cái tỷ lệ lãi suất nó còn tăng nhiều hơn trong thời gian tới vì vậy anh em cũng nên cẩn thận à, trong tuần sau á, thì như mình đã nói thì nửa cuối tuần sau thì Mỹ người ta sẽ nghỉ cái lễ tạ ơn chính vì vậy um, chúng ta chỉ quan tâm đến khoảng uh, đầu tuần thôi thì mình theo cái lịch uh, tin tức của kinh tế thì ngày 23 tháng 11 sẽ có một số cái tin tức khá là quan trọng uh, liên quan đến uh, có thể ảnh hưởng đến lãi suất sau này À, đầu tiên đó là cái tin à, vào lúc 20 giờ 30 theo giờ Việt Nam Việt Nam nhé, ngày 23 tháng 11 thì à, Mỹ nó sẽ uh, công bố cái chỉ số đó là đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Thì tại sao cái đề nghị trợ cấp thất nghiệp nó lại quan trọng? Tại vì khi mà tỷ lệ thất nghiệp nhiều á, thì có nghĩa là nền kinh tế nó đang phát triển chậm và thiếu ổn định. À, thì khi đó Fed có thể phải cân nhắc cái việc đó là ngưng tăng lãi suất để mà kích thích lại nền kinh tế. Ngược lại khi mà tỷ lệ thất nghiệp nó giảm đi á, thì đây có thể là cái cơ sở để mà trong tương lai Fed đưa ra những cái quyết định lãi suất cao hơn bởi vì khi mà tỷ lệ thất nghiệp mà ít á, thì có nghĩa là nền kinh tế nó đang vẫn đang hoạt động tốt rồi thì đây là một chỉ số mà anh em cần phải quan tâm nha tiếp theo thì khoảng 22 giờ thì sẽ có một cái tin tức liên quan đến doanh số bán nhà mới thì ờ, tương tự như cái chỉ số thất nghiệp thôi thì ờ, doanh số bán nhà nó cũng là một cái chỉ số khá là quan trọng bởi vì cái tình hình bất động sản thì nó liên quan trực tiếp đến cái tình hình nền kinh tế và cái ờ, lãi suất của ngân hàng khi mà cái doanh số bán nhà này nó thấp đi so với dự đoán á, thì có nghĩa rằng là cái lãi suất đang quá cao và người mua nhà đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn để mà mua các bất động sản thì Fed có thể căn cứ vào cái này để ra những cái quyết sách liên quan đến lãi suất của mình và cuối cùng là 22 giờ 30 thì sẽ có một cái công bố liên quan đến dự trữ dầu thô thì dự trữ dầu thô thì à, cái số lượng dự trữ dầu thô của Mỹ nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái giá dầu à, từ đó cũng quyết định đến lạm phát à, đây là ba tin tức quan trọng nhất mà theo mình là anh em nên theo dõi vào trong tuần sau còn à, sau đó những cái ngày sau đó thì à, Mỹ sẽ nghỉ lễ chính vì vậy là mình nghĩ rằng trong tuần sau thì à, từ những cái nhận định liên quan đến phân tích kỹ thuật và phân tích à, cơ bản thì mình nghĩ là trong tuần sau à, ờ, thị trường vẫn sẽ đi trong sideways trong một cái range giá và chúng ta à, khó lòng mà chờ đợi được một cái gì gọi là mang tính đột biến ở thị trường thì à, anh em vẫn có thể trade như mình nói nhưng à, hãy nên cẩn thận và điều chỉnh cái volume một cách à, à, phù hợp hơn để mà tránh những cái rủi ro trong cái thời điểm sideways này rồi hẹn gặp lại anh em trong cái clip tiếp theo